Kính chào các bạn thân mến, kính chào các thành viên và khách mời tham gia hội thảo Nước Nga siêu mới, hình hài tương lai. Tiếc rằng hôm nay tôi không thể có mặt trực tiếp tại sự kiện vì thế, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ban tổ chức về việc có thể được phát biểu online tại một diễn đàn uy tín như vậy. Tôi chắc chắn rằng hội thảo này sẽ đưa ra được các giải pháp khởi xướng cho phép Nga và Belarus cùng vượt qua các hiện tượng khủng hoảng và cân bằng các hậu quả tiêu cực mang tính hệ thống của chúng, đem lại lợi ích cho mình. Để làm được điều này, cần phải biến những bất lợi về chính trị xã hội ngày nay thành những lợi thế về công nghệ trong tương lai nhà nước liên minh của chúng ta có một nguồn lực và tiềm năng tri thức to lớn. Vai trò chính trong nền kinh tế của các nước chúng ta nên thuộc về các công nghệ cơ sở hạ tầng xương sống. Cái mà chúng ta đang có, điều mà cả phương Tây hay phương Đông đều chưa có, chính các công nghệ kỹ thuật sinh quyển sẽ góp phần tối đa vào việc khai phá tiềm năng của Nga và Belarus và sẽ có thể đưa các nước này lên vị trí hàng đầu trên thế giới trong vòng một thế hệ. Khi đó, việc nhập khẩu thay thế sẽ trở thành một chủ nghĩa lạc hậu. Điều đó sẽ theo chiều mà họ phải mua công nghệ từ chúng ta chứ không phải ngược lại. Lợi thế của con đường phát triển sinh quyền được trình bày chi tiết trong chương trình tái khởi động nền kinh tế của Liên bang Nga và Belarus. Hầu hết các giải pháp tôi đề xuất đã được thực hiện và được chứng minh là có hiệu quả. Tại các trung tâm kiểm tra của chúng tôi ở Belarus và ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi tôi đang có mặt hiện tại, ngày nay hơn 1.000 nhân viên đang làm việc để thực hiện các dự án công nghệ sinh học trong tập đoàn quốc tế Uniski do tôi đứng đầu, hầu hết trong số đó là các kỹ sư. Tổng công ty kỹ thuật tại Belarus của chúng tôi trong năm nay đã được công nhận là một tổ chức khoa học. Xin cho phép tôi, trong khuôn khổ của báo cáo này, được giới thiệu ngắn gọn với các bạn về những lĩnh vực chính mà chúng tôi hiện đang thực hiện. Báo cáo của Anatoly Yunitsky, chương trình tái khởi động nhà nước Liên bang Nga và Belarus trên con đường phát triển văn minh sinh quyền. Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới, có tất cả các nguồn lực, bao gồm cả tiềm năng trí tuệ. Trở thành nhà lập pháp của các xu hướng tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, các vị trí của nó trong các lĩnh vực này đang bị suy yếu Lý do cho điều này, sự sụp đổ của Liên Xô và một thời gian dài để phục hồi. Kết quả là trong phát triển công nghệ, các nước khác đã đi trước rất xa. Những nỗ lực để bắt kịp họ trong các ngành công nghiệp truyền thống đang tỏ ra khó thực hiện. Do đó, càng cần chú trọng hơn vào sự phát triển đổi mới trong những lĩnh vực mà Nga và Belarus sẽ là những nước đi đầu. Điều này có thể thực hiện được trong khuôn khổ của nhà nước liên minh với sự trợ giúp của các công nghệ kỹ thuật, nhưng không phải là công nghệ số và nhân tạo, mà là các lĩnh vực tự nhiên và thiên nhiên Phương án đổi mới sáng tạo là gì? Trước hết đó là phát triển một mô hình nơi môi trường sẽ không bị suy thoái. Nơi mà một mặt có lợi ích kinh tế và mặt khác là sự gần gũi với thiên nhiên sẽ được cân bằng và định hướng vào dài hạn. nền tảng của bất kỳ nền kinh tế nào là nông nghiệp và năng lượng. Các chuyên gia hiện đại cung cấp những gì trong những ngành này? Thực phẩm biến đổi gen và thịt nhân tạo gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Và việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo chỉ có thể thực hiện được nếu mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu giảm đáng kể. Có giải pháp thay thế không? Tất nhiên là có, Chúng tôi đề xuất việc tái khởi động hệ thống sản xuất và kinh tế thông qua các công nghệ sinh quyển đổi mới. Ở đây bao gồm các hướng đi nào? Thứ nhất đó là năng lượng sinh học tàn tích mặt trời. Thứ hai đó là hoạt động vận tải thế hệ mới. Loại hình vận tải cấp 1 hiện hữu sẽ được thay thế bởi loại hình vận tải cấp 2, hiệu quả hơn, thân thiện môi trường và an toàn hơn. Thứ ba đó là xây dựng các khu dân cư kiểu mới. Các đô thị tuyến tính dựa trên các cụm cư trú dành cho người đi bộ sẽ cung cấp cho cư dân của mình mọi thứ cần thiết. Chúng ta hãy cùng phân tích chi tiết từng hướng trong đó năng lượng sinh học và sản xuất nông nghiệp sinh quyển, năng lượng sinh học và mùn. Năng lượng được lưu trữ trong than nâu và đá phiến dầu, đó là năng lượng tàn tích mặt trời, thu được bởi các sinh vật sống trên hành tinh cách đây hơn 100 triệu năm. Thế nên đá phiến dầu và than nâu sẽ không được sử dụng nhiều để tạo ra điện và nhiệt, mà để sản xuất mùn sinh học. Mùn sinh học là cơ sở cho sự màu mỡ của bất kỳ loại đất nào. Tức là, xung quanh các nhà máy điện sinh học tàn tích mặt trời, khi 2% mùn được bổ sung vào, thậm chí cả các sa mạc, sẽ tạo ra đất có độ màu cao, nơi có thể trồng các khu vườn. Hãy hình dung rằng nho, táo và các sản phẩm nông nghiệp khác sẽ trở thành một loại chất thải từ hoạt động của các nhà máy điện sinh học như vậy. Các nhà máy điện có thể được kết hợp thành các tổ hợp thống nhất với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Khi đó, lượng khí carbonic dư thừa từ hoạt động của chúng sẽ không chỉ liên kết về mặt hóa học trong mùn sinh học, mà còn được đưa vào trong nhà kính, từ đó năng suất của chúng sẽ tăng lên đáng kể. Carbon này sẽ được tái chế, chuyển thành carbon hydrat thực phẩm protein, chất béo thực vật, vitamin và các và các vật chất sống đa dạng khác ở dạng hàng nghìn hợp chất hữu cơ bao gồm gần như toàn bộ bảng tuần hoàn. Từ lâu người ta đã biết rằng chính mảnh đất màu mỡ tự nhiên là mắt xích then chốt nơi có thể gọi là hệ thống miễn dịch toàn cầu của sinh quyển trên cạn. Sức khỏe của tất cả các sinh vật sống trên cạn, bao gồm cả con người, phụ thuộc vào tình trạng của nó. Vận tải Các thành phố tắc nghẽn với tình trạng kẻ xe triền miên đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, có một giải pháp có thể xây dựng đường ray xe lửa trực tiếp trên phía đường ô tô hay xe điện mặt đất. Cầu vượt ray đường dây đòi hỏi chiếm dụng đất tối thiểu cho xây dựng. Nó không phá hủy địa hình, bảo tồn đất đai, không làm cản trở dòng chảy ngầm và bề mặt. Có thể đặt cấu trúc đường bên cạnh các ngôi nhà, Nhờ đặt ở tuyến cấp 2, có hệ thống chống lật và hệ thống điều khiển tự động, hoàn toàn loại trừ được tắc đường và các tai nạn giao thông. Mức tiêu thụ năng lượng của xe Unimobile chạy bánh xe thép sẽ thấp hơn 5 đến 7 lần so với các loại hình vận tải ô tô và xe điện truyền thống chạy bánh hơi. Thêm vào đó, việc sản xuất lốp ô tô và xử lý tái chế chúng cũng gây ra phát thải độc hại. Trong loại hình vận tải USD, vấn đề này đã được giải quyết, trong đó chỉ sử dụng bánh thép. Chúng bền và hiệu quả hơn, tốt hơn cả so với các cặp bánh thép truyền thống của tàu hỏa. Vận tải USD có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ cho giao thông cao tốc kết nối siêu đô thị với vùng ngoại ô, nó có thể kết nối phần đô thị bị ngăn cách, ví dụ bởi con sông rộng. Nhưng nó đặc biệt hiệu quả tại các khu vực có địa hình phức tạp, Việc xây dựng tuyến đường tại đó, các nhịp dài từ 1 km trở lên sẽ rẻ hơn nhiều so với xây dựng cầu vượt vận tải cho ô tô hay tàu hỏa. Còn tác động gần như bằng không của vận tải UST lên tự nhiên, cho phép sử dụng nó tại các khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường. Hiệu quả sử dụng năng lượng, an toàn, thân thiện với môi trường, khả năng thích ứng và giá rẻ là những định hướng chính của vận tải UST. Nhờ những đặc điểm này, nó có thể đưa ra câu trả lời cho những thách thức mà ngành vận tải đang phải đối mặt hiện nay. Kiến tạo nên đời sống cho đô thị tuyến tính cụm cư trú của một đô thị tuyến tính có diện tích khoảng 100 ha, đó là khu dân cư đô thị ở dạng đi bộ. Tại đó có không gian sinh sống thoải mái cho 2.000 đến 10.000 người, khu dân cư được phân chia thành các tiểu khu. Trong đó đặt không gian công cộng cho cư dân và khách tới thăm. Tại trung tâm của khu dân cư là tòa nhà cao tầng với nhà ga UST tại một trong các tầng hoặc đặt trên mái. Ở giữa của giải công viên rừng trên độ cao hơn 10 mét có ray đường dây chạy qua. Nó sẽ có giá rẻ hơn metro truyền thống ít nhất 10 lần. Các công trình nhà ở ghép lại thành chung cư, kiểu nhà chọc trời nằm ngang, nhà liền kề theo phương ngang. Mỗi ngôi nhà được thiết kế để chứa một gia đình trung bình 5 người và có 3 tầng, tầng hầm, tầng ở và áp mái. Gác mái của những ngôi nhà tại đây được làm dưới dạng nhà kính. Như vậy, dân cư của cụm đô thị tuyến tính sẽ được cung cấp đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Thực phẩm hữu cơ, nước uống, không khí sạch, năng lượng xanh và nhà ở tươm tất. Với nguồn cung cấp hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ cơ bản ổn định, lượng cầu đối với mọi thứ khác sẽ trở nên dễ dự đoán hơn nhiều. Rủi ro do sản xuất thừa và do đó là khủng hoảng kinh tế sẽ giảm xuống bằng không. Những công nghệ như vậy đã được chứng nhận và thử nghiệm tại hai trung tâm nghiên cứu đặt tại Belarus và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiện nay, 6 loại tòa nhà đổi mới đang được khai thác, vận hành thành công. Đó là các công trình có thể xây dựng trong những cụm cư trú đô thị tuyến tính, bao gồm cả những căn nhà có nhà kính trên mái. Nhà kính trồng các loài cây cận nhiệt đới và có khu vườn trong nhà. Nga và Belarus có thể thu được hiệu quả gì từ việc sử dụng những sáng kiến đó? Thiết lập sản xuất hàng loạt mùn sinh học từ than nâu và đá phiến sẽ cho phép xuất khẩu sản phẩm này trên toàn thế giới, còn nhu cầu về mùn sẽ cao hơn nhiều so với nhu cầu về dầu. Việc chuyển nông nghiệp sang sử dụng mùn sẽ làm tăng sản lượng và chất lượng nông sản, tất cả sẽ trở thành dạng sản xuất hữu cơ. Việc hình thành một ngành công nghiệp hạ tầng giao thông mới dựa trên công nghệ UST sẽ cung cấp các đơn hàng cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành khác nhau. Việc xây dựng các thành phố tuyến tính sẽ kích thích thị trường bất động sản, sẽ cho phép khai phá những khu vực khó tiếp cận. Nhiều người sẽ nói rằng việc đưa một chương trình như vậy vào thực tế sẽ có quy mô quá lớn, tốn nhiều nguyên liệu và rất tốn kém. Có thực sự như vậy không? Rốt cuộc các chi phí cần thiết để tái khởi động nền kinh tế của Nga và Belarus thống nhất trong nhà nước liên minh không phải là quá đáng kể. Chúng ở cùng cấp độ của các chương trình khác của Nga. Ví dụ, chiến lược vận tải Nga được phê duyệt năm 2008 có giá trị cũng là 5.000 tỷ USD, Nhà nước liên minh của Nga và Belarus sẽ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc khởi động lại nền kinh tế toàn cầu. Trong tương lai, điều này sẽ cải thiện đáng kể mức sống của tất cả mọi người trên hành tinh, trên tất cả các châu lục và ở tất cả các quốc gia, không giới hạn số lượng và không gây hại cho môi trường. đồng thời vũ khí chính của nhà nước liên minh mà trên thực tế chính tập thể phương Tây đã tuyên chiến sẽ không phải là tên lửa siêu thanh và vũ khí hạt nhân mà là tài nguyên khoáng sản và lãnh thổ, chiếm gần 20% tổng trữ lượng toàn cầu. Những nguồn lực này không nên thuộc về phương Tây mà là của những người theo chủ nghĩa toàn cầu tự do chuyên nghiệp định hướng tới nó. Không phải dành cho các quan chức và những tay tài phiệt mà dành cho quốc gia và dân tộc. Chúng ta cần chuyển từ chủ nghĩa tư bản tiêu dùng sang một phương thức sáng tạo và định hướng xã hội của nền kinh tế. Điểm chính đó là các nguồn dự trữ, nội lực. Chúng ta cần mở rộng các năng lực của mình và khi đó Nga, Belarus cùng với cộng đồng đa sắc tộc của nhà nước liên minh sẽ giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc đối đầu nào và một lần nữa chứng minh sự vĩ đại của họ, chứng minh vai trò của nền văn minh đặc biệt trên thế giới.